Tệ quá Tự nhiên cảm thấy chạnh lòng Vì xung quanh ai nấy đều hạnh phúc trọn vẹn Còn bản thân thì ngập tràn sóng gió Sự nghiệp thì chưa ổn Tiền bạc thì mông lung Tình yêu thì mơ hồ Mất mát này chưa nguôi Nỗi buồn khác lại ập đến Chẳng biết được tương lai phía trước Rồi sẽ ra sao nữa